số cái dòng bếp ga bên cửa hàng chúng tôi với ờ, rất là nhiều mẫu mã và giá cả cho các bạn có thể tham khảo và chúng ta có thể lựa chọn đây thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 này sẽ có giá là 1,6 triệu đây là bếp hiệu Paloma model là IC330SB bếp số 2 có giá 2,2 triệu thì bếp là Rinnai model là KGTM56DGL bếp này sẽ được lắp đặt ở đây là công tắc rang chiên sẽ giúp các bạn có thể chế biến những món rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa đây, đây các bạn gặt vào bên trái nè là chúng ta sẽ mở cái chế độ rang chiên thôi và gặt vào bên phải đây là tắt chế độ rang chiên tiếp theo là bếp số 3 giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM563DG bếp này cũng được lắp đặt ở đây sẽ có công tắc rang chiên tiếp theo bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 5 có giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM563BE đây đây là công tắc rang chiên nè bếp số 6 có giá 1,6 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGE 31 NSBL bếp số 7 có giá là 2 triệu đây là bếp hiệu Paloma modem là IC33BA9 bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên cho các bạn tiếp theo là bếp số 8 giá 4,7 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC360WA đây đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma đây là chức năng uh, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây sẽ có tính năng ờ, rang xào nè chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ ba bếp đây tiếp theo bếp số 9 giá 1,4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGE661 FTS đây bếp số 9 giá 1,4 triệu bếp số 10 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM64BE bếp số 11 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC800B bếp số 12 có giá là 3 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC N86KB bếp số 13 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGM64BE bếp số 14 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Rinnai modem của nó là KGM64BE đây đây là một cái dòng bếp ờ, xuất xưởng vào ờ, năm 2016 thì đời cũng còn khá là cao tiếp theo là bếp số 15 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp kính của Rinnai đây model là RTS61AWG10RN đây là bếp ờ, thiết kế mặt bếp là mặt kính cường lực và bếp này sẽ full inox và full chức năng đây là hẹn giờ nấu cơm nấu cháo đây là chế độ rang ờ, rang chiên nè đây là nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động đây là cái dòng bếp các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên bếp thì lửa nó mới cháy được tiếp theo bếp số 16 giá 4 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman bếp mặt kính và bếp nó cũng uh, full uh, full chức năng đây hẹn giờ có hai bếp nè chọn gì độ riêng nấu nước sôi và hâm đây là lúc ờ, đang xào bên này sẽ có chế độ nấu cơm nấu cháo và nướng tự động đây đây cũng là một dòng bếp phải đặt nồi lên thì lửa mới cháy được tiếp theo bếp số 17 giá 5,5 triệu hiệu bếp là Rinnai model là F660 VCTS đây cũng là một dòng bếp mặt kính full inox và full chức năng đây bếp full chức năng nè giá 5,5 triệu bếp số 7 tiếp theo bếp số 18 giá 6,5 triệu hiệu bếp là Hyundai modem là RTS61AWK1R đây cái bếp này cái màu bếp rất là đẹp nè bếp full inox và full chức năng rang xào nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên à, hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo và nướng tự động tiếp theo là bếp số 19 đây là một cái dòng bếp kính của Paloma đây bếp này nó có đời là 2015 nè bếp đời 2015 đây là một dòng bếp kính uh, Paloma model là BA 61 WCK bếp này ờ, full uh, chức năng đây bếp mặt kính và full chức năng nấu nước sôi nè đang xào nè chọn nhiệt độ chiên nè bên đây sẽ có nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ các ba bếp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 còn mới 100% đây giá 8 triệu hàng trưng bày thì à, hầu hết những cái dòng bếp ga của thị trường nào đi Nhật nó đều sẽ được thiết kế là có bếp nướng để cho chúng ta có thể sử dụng à, nướng thực phẩm đây rất là tiện lợi và vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng khi mà các bạn mua bên cửa hàng chúng tôi á, thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một cái bộ quà tặng bao gồm á, là một cái bộ pin sạc để giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng và nó tiện lợi hơn đây thì vừa rồi nè tôi đã giới thiệu một số cái dòng bếp bên cửa hàng của chúng tôi đây các bạn có thể ờ, xem mà chúng ta tham khảo đây và lựa chọn thì tiếp theo là tôi sẽ đến với con bếp chính của cái video này bếp này nó có hiệu là Rinnai đây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 thì đôi lúc á, nó cũng sẽ rất là bất tiện nên nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế một cái tính năng rang chiên ở đây các bạn ấn vào dụ khoảng 3 giây nè <coughs> đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì khi mà các bạn kích vào tính năng rang chiên nhà lên á, thì quay cảm biến ở giữa này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ lúc đó nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên các bạn thêm dùng một lúc nữa nhưng mà bếp nó vẫn sẽ khóa ra lại nó cũng không có được bao lâu đâu nói chung á, thì nó vẫn rất là bất tiện nên là để khắc phục cái vấn đề này á, thì ờ, bên cửa hàng chúng tôi á, có ờ, thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp cho các bạn chế biến những món rang chiên được thoải mái luôn mà không lo bị tắt lửa thì hiện tại hiện tại trên thị trường lúc này á, là chỉ có bên cửa hàng chúng tôi á, là phân phối cái công tắc rang chiên đó thôi thì nếu mà các bạn có nhu cầu lắp muốn lắp đặt công tắc rang chiên đó thì các bạn cũng có thể ờ, liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt để mà chúng ta có thể chế biến những món rang những cái món rang chiên á, nó được thoải mái luôn nè, biết đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa nè vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây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 à, với cái giá mở rộng như thế này là 50.000 thôi thì những bạn nào có nhu cầu mà sử dụng pin đôi á, thì cũng có thể liên hệ cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta mua sử dụng còn để mà khắc phục vấn đề về pin á như tôi vừa nói uh, lúc nãy thì khi mà các bạn mua biết ở bên cửa hàng chúng tôi á, thì ờ, các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là nguồn 3V đây là cục nguồn 3V thì với cục nguồn 3V này thì các bạn sẽ pin trực tiếp vào ổ điện nè đây pin ổ điện và ghim vào cái đầu ờ, chờ tôi sẵn bên không biết để mà chúng ta sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin đây đây bếp sử dụng nguồn 3V nè nó vẫn hoạt động bình thường bên trái của tôi đã khói gà đây cho tính năng nước cạn ngồi nè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 các bạn sẽ ghim tiếp vào chấm hẹn giờ đây tiếp theo các bạn ghi mẫu vậy ấn nút chọn thời gian ở đây thì à, đối với cái dòng bếp ga Nhật này nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì à, đầu tiên đây là cái dòng bếp nó được xuất xứ từ Nhật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 thì ở đây á, bếp sẽ có nắp che đầu chia lửa đây được làm bằng inox thì đối với nắp che này các bạn sẽ có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra tình trạng nó sẽ bị mục rỉ chát bể như là những cái loại nắp sắt thông thường đây là nắp sắt nè khi mà các bạn sử dụng một một thời gian á nó sẽ bị mục nè đây mục sát sẽ bị bể như thế này đây nhưng mà đối với nắp che bằng inox này các bạn sẽ không sợ xảy ra tình trạng như vậy thì công dụng nắp che đó chính là giúp ngọn lửa chúng ta sẽ được tỏ đều ra